Tự truyện của tôi Một người có công năng đặc dị đang sống trong thời hiện đại Ngày nay, với sự phát triển phổ biến của Internet Chỉ cần bạn chịu khó tìm hiểu một chút Sẽ biết rằng hiện tại, giới khoa học đã nghiên cứu và công nhận 6 loại công năng thần kỳ mà con người có Kể từ đó, công năng đặc dị hay siêu năng lực cũng trở thành điều mơ ước của rất nhiều người Tuy nhiên tôi xin khẳng định với các bạn Việc sở hữu một siêu năng lực như vậy không hề là hạnh phúc, mà đôi khi nó sẽ mang đến tai họa cho chính chúng ta. Con người thường sợ hãi những gì họ không biết rõ và thường có xu hướng hành xử khắc nghiệt với những khác biệt. Và tôi là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Khi cả cuộc đời tôi và người thân đã phải rơi vào cảnh ngục tù khốn cùng đến tan cửa nát nhà chỉ vì đôi mắt có khả năng đặc biệt của tôi. Xuất hiện công năng thần kỳ từ bé Năm 1970, tôi sinh ra tại một thôn trang nhỏ ở Đông Quan, Thiểm Tây. Từ khi bắt đầu hiểu biết những chuyện xung quanh, siêu năng lực của tôi liền hiển lộ. Ví dụ như khi tôi 3-4 tuổi, liền có thể dùng mắt nhìn xem trong bụng thai phụ đang mang là nam hay nữ, trăm lần như một, không hề nhìn nhầm. Khi lên 8 tuổi, tôi lại có thể thấy cơ thể người phát sáng hào quang. Tôi có thể thông qua màu sắc cường độ của hào quang đó mà đoán người đó có phẩm chất đạo đức ra sao khỏe mạnh hay không, vận khí tốt hay xấu. Vị trí phát quang của thân thể thường nằm ở chính giữa đỉnh đầu, nhìn từ trên xuống như một ngọn nến. Người bình thường vầng hào quang có đường kính 30 đến 50 phân. Vào thời điểm một người sắp chết, độ sáng sẽ rất yếu, ảm đạm. Cho đến khi toàn bộ biến mất, người này như vậy là xem như đã chết hoàn toàn. Độ sáng sẽ theo trạng thái của con người mà biến đổi sắc diện. Ví như khi người ta bị bệnh, nó sẽ phát ra màu đen xám. Người khỏe mạnh thì phát ra màu trắng sữa, hoặc trắng xám. Người trong thời điểm vận rủi, màu sắc phát ra rất ảm đạm, tản ra năng lượng rất yếu. Còn khi người ta có vận may, lại phát sáng chói lóa màu đỏ. Có một số người có quyền cao chức trọng, tôi phát hiện ra hào quang của họ là màu tím, hơn nữa rất mạnh, vượt xa người bình thường. Người đầu tiên phát hiện tôi có công năng đặc dị là mẹ tôi. Khoảng năm 1980, bởi vì tôi dự đoán đúng dì hai và dì ba của tôi là sinh con trai hay con gái, Thế là mẹ tôi đi nói với mọi người rằng tôi có con mắt âm dương, có thể thấy thai phụ là sinh nam hay nữ. Dần dần nổi danh, ở thôn tôi nổi tiếng là thầy cúng nhỏ tuổi. Rất nhiều người muốn sinh con trai đều tìm đến tôi để nhờ xem thai nhi trong bụng là giới tính gì. Lúc đó tính tình tôi còn con nít thích đùa dai, thế là mặc kệ ai tới tìm tôi cũng xem. Tất cả đều nói là con trai. Kết quả rất nhiều người bị lừa, sau đó sinh con gái, lãng phí vô ích cho kế hoạch sinh con. Nhưng cái đó cũng không ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi, vì cũng có rất nhiều người mong ước con trai. Sau khi sinh được con như ý thì vui mừng truyền khắp nơi danh tiếng của tôi. Sử dụng công năng kiếm tiền bị quả báo. Đến năm tốt nghiệp tiểu học, tôi đã trở nên rất nổi danh. Ngày nào cũng có người đến tìm tôi xin giúp đỡ. Có một số đi cả ô tô ở những nơi xa vài trăm km. Những người này ngoài việc nhờ tôi xem giới tính thai nhi, còn hỏi về vận của họ, vận làm quan, bệnh tật Tôi căn cứ theo độ phát sáng của từng người mà phỏng đoán, chính xác cũng đến 8-9 phần. Còn mẹ tôi cũng nắm bắt được cơ hội này, ai đến xem cũng đều lấy tiền, khoảng 5 đến 10 đồng. Vào thời điểm đắt khách, một tháng tôi có thể kiếm cho nhà mình đến hàng ngàn đồng. Thu nhập này vào những năm 80 là thuộc hộ khá giả. Cũng chính vì thế, cha mẹ cho tôi nghỉ học một năm ở nhà mà an tâm kiếm tiền. Láng giềng hàng xóm rất tôn kính tôi. Cũng không cần đi trồng trọt buôn bán Tôi chỉ cần ở nhà múa mép cũng có được cuộc sống giàu sang. Nhưng vấn đề là tôi chỉ ở một trình độ nhất định dự đoán được vận mệnh người khác, nhưng không cách nào biết trước vận mệnh của mình. Tai họa của tôi không lâu sau đã ập đến. Mùa hè năm 1984, một vị bí thư đảng ủy họ Từ được điều đến quê tôi. Ông ta nghe tôi có thể xem giới tính thai nhi nên nhờ tôi đoán cho đứa con dâu đang mang thai 4 tháng. Ông nói hy vọng sinh con trai nếu là con gái thì sẽ phá thai. Lúc này tôi 14 tuổi, còn không biết từ bí thư là người hiểm ác. Thế là tôi dựa theo thói quen cũ, lừa gạt từ bí thư, nói con dâu ông ta mang thai nhi là con trai, khiến ông ấy yên tâm chờ đến lúc sinh hạ cháu trai. Kỳ thực tôi xem rất rõ ràng con dâu ông mang thai nhi là con gái, nhưng tôi đã theo thói quen mà nói là trai, cũng bởi vì tôi rất ghét việc phá thai. Tai họa ập đến bất ngờ. Giao thừa Tết âm lịch năm 1985, con dâu từ bí thư sinh ra con gái, làm cho ông ta vô cùng tức giận. Vì cả nhà họ là cán bộ nên không dám sinh con thứ hai. Nói cách khác, họ không bao giờ có cháu nữa. Cho nên cả nhà bọn họ sinh lòng thống hận tôi. Qua Tết âm lịch không lâu, tôi đã tìm được bạn gái. Đó là người con gái ở cùng thôn, hơn tôi 2 tuổi rất xinh đẹp. Hai bên cha mẹ đều rất ưng ý mối lương duyên này. Tôi là lần đầu tiên trong đời yêu đương. Khi đó tuổi lại nhỏ không biết chuyện. Buổi tối lúc ngồi tâm sự với người yêu, tôi mang chuyện lừa gạt từ bí thư kể cho bạn gái nghe. Ai ngờ hôm sau chuyện này truyền khắp thôn. Chuyện này sớm đồn đến tai từ bí thư. Biết là tôi cố ý lừa bịp ông, họ từ vô cùng căm tức. Thế là vận mệnh bi thảm của tôi bắt đầu từ đó. Từ bí thư lệnh cho đồn công an lập cho nhà tôi một bản án tội danh tuyên truyền mê tín dị đoan, lừa gạt quần chúng. Cha mẹ anh trai cùng chị gái tôi đều bị ép án tù thời hạn một năm bởi vì tôi khi ấy tuổi nhỏ, không đủ điều kiện xử phạt, nên bị xử nửa năm lao động cải tạo. May mắn bà nội tôi vì già yếu mà thoát được tội danh này, bằng không cả nhà đều gặp họa. Tuổi còn nhỏ không có quan hệ thân thích gì. Tại trại tạm giam nơi giáo dục lao động, tôi đều phải chịu rất nhiều khổ cực. Thời gian đó tôi thường xuyên ăn không đủ no, bị tù nhân cùng phòng bắt nạt. Khi ngủ còn bị tiểu tiện lên đầy người, hôi thối không sống nổi. Cán bộ quản giáo cũng liên tục hạch sách tôi, luôn đem công việc nặng nhất mệt nhất giao cho tôi, còn thường xuyên phạt đứng. Tôi vốn từ nhỏ được người ta tôn kính đã quen, thoáng chốc rơi vào tình cảnh này, khó mà chịu đựng được. Khi ấy mỗi ngày đều nghĩ đến chuyện tự sát không muốn sống nữa. Tuy rằng có công năng đặc dị, nhưng lọt vào cảnh này, nó nào có tác dụng gì đâu. Cắn răng chịu đựng hơn mấy tháng, đại khái là giữa tháng 7 năm 1985, cuối cùng mãn hạn tù giáo dưỡng tôi được thả về nhà. Tôi tự nhủ chuyến này có thể thở dài nhẹ nhõm rồi. Ai ngờ đây cũng là khởi đầu của những tháng ngày cực khổ nhất. Vừa về đến nhà mấy ngày, còn chưa kịp thăm cha mẹ, một người họ hàng làm trong chính quyền chạy đến nhà. Ông bảo tôi, tranh thủ thời gian nhanh trốn đến nơi khác. Họ từ còn nhớ mối hận với con, đang chuẩn bị âm mưu hại con lần nữa. Ở trong trại giáo dưỡng tôi đã quá sợ rồi. Tôi không bao giờ dám nghĩ mình sẽ lần nữa vào tù. Thế là vét hết trong nhà, vẹn vẹn hơn một ngàn đồng. Tôi chạy ra đường lớn quá giang một chiếc xe tải, suốt đêm đi đến Tây An. Có câu nói rằng, cấp thiết như chó nhà có tang, mù mịt như cá lọt lưới. Đó chính là tâm trạng của tôi khi đến Tây An. Mãi đến ngày thứ hai, sau khi xuống xe, đứng ở hồ sen ven đường, người người qua lại, tôi mới nhận ra một điều. Tại nơi rộng lớn như Tây An, cái gì cũng xa lạ, ai cũng không quen biết. Ta phải sống như thế nào đây? Sống lưu lạc ở xứ người. Kỳ thực không cần nói đến chuyện sinh tồn, ngay cả chỗ ở cũng là chuyện nan giải. Năm 1985, tôi còn chưa có chứng minh thư. Quy định ngày đó ở nhà trọ, khách sạn phải kiểm tra giấy tờ tùy thân. Tôi đi đâu làm giấy chứng nhận nhân thân đây? Cho nên ở Tây An không có nhà trọ nào chịu nhận tôi. Cuối cùng không còn cách nào, tôi đành ngủ ngoài trời. May mắn trên thân người có mang theo tiền, còn có thể mua đồ ăn. Cứ như vậy, tôi ở lại Tây An. Ban ngày không có chuyện gì làm, nên đi lang thang, dạo quanh hàng quán. Buổi tối thì ngủ ở trên ghế dài ở công viên. Ai ngờ cuộc sống như vậy vừa trải qua ba ngày, tôi lại lần nữa rơi vào cảnh tuyệt vọng. Ở Tây An đến ngày thứ tư, khoảng 10 giờ đêm, tôi đang loay hoay tìm chỗ ngủ trong công viên, thì không biết từ đâu xuất hiện bốn năm thiếu niên. Họ vây tôi vào giữa mà đánh. Một người trong số chúng dùng một cục gạch, hung ác đập mạnh vào đầu tôi. Không kịp nói lời nào tôi lăn ra hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, những người kia đã không thấy đâu, tiền cũng không cánh mà bay. Người tha hương như tôi trong lúc này, không còn đồng nào trong người, xung quanh cũng không quen biết ai. Thử hỏi khắc chi ra vào đường cùng. Nhưng mà, không đợi cảm nhận hết vị chát đắng của cảnh ngộ này, tôi lại ngạc nhiên phát hiện mình có thêm một công năng đặc dị nữa, đó là thấu thị nhân thể. Lúc đó tôi cũng không biết vì sao lại xảy ra như vậy. Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện có thể nhìn thấy nội tạng và xương cốt của mình. Hơn nữa nhìn khá rõ ràng, có thể nói rõ rành rành. Thấu thị nhân thể, có phải là ai trước mặt tôi đều trần chuông? Không phải vậy. Người đi qua trước mặt tôi, khi nhìn cũng như bình thường. Chỉ sau khi tôi tập trung nhìn một lúc, thì có thể tiến nhập vào trạng thái thấu thị sau đó có thể thấy nội tạng và xương cốt của người ta. Nhưng lúc đầu, nhìn cũng không rõ ràng, phải tiếp tục 5-6 phút sau mới hoàn toàn thấy rõ. Tuy nhiên nếu là xem chính bản thân mình thì không có hạn chế, vừa liếc mắt liền có thể nhìn rất rõ ràng. Chỉ là có công năng như vậy đối với tôi ngay lúc này chẳng có tác dụng gì. Công năng đặc dị dù sao cũng không thể đem làm cơm ăn, mà một người có công năng như tôi cũng cần phải ăn cơm mới có thể sống chứ. Tôi cũng không thể đến cơ quan nghiên cứu khí công quốc gia, nói với họ rằng tôi có công năng đặc dị, các ông hãy sắp xếp công tác cho tôi. Hoặc chạy đến bệnh viện nói cho họ biết tôi có thấu thị, các vị cần chụp x-quang hãy chuyển cho tôi, có tôi là được rồi. Như vậy làm sao có thể được, người ta sẽ không tin, họ còn có thể nghĩ tôi mắc bệnh tâm thần. Tôi phải tìm được cho mình một con đường sống, nếu không đi trộm cắp, cũng chỉ có thể đi ăn xin. Vào năm 1985, ở Trung Quốc, Tình hình kinh tế cũng không khấm khá. Tình trạng của tôi mà muốn ở Tây An tìm một công việc thì quả thật là quá khó khăn. Cũng may trời không tuyệt đường người. Vừa rạng sáng hôm sau, tôi đã tìm được kế sinh nhai, đó chính là nhặt ve chai. Hàng ngày, tôi thường nhìn thấy một bà lão sáng sớm ra công viên nhặt ve chai và phế liệu cũ về bán kiếm sống. Nên từ đó tôi trở thành một người nhặt ve chai, bắt đầu kiếp sống lang thang. Màn trời chiếu đất, chịu đói chịu lạnh, đầu mặt bẩn thỉu, chịu đựng sự quát mắng của cảnh sát và ánh mắt kỳ thị của người khác. Cái khổ này, người nhặt ve chai nào cũng gặp, tôi cũng không ngoại lệ. Vậy nên, những khổ sở này tôi đành phải gánh chịu. Chi tiết tỉ mỉ cũng không cần kể nữa, bởi ai cũng biết một người vô gia cư sống như thế nào mà. Vậy niềm vui của người nhặt ve chai là đến từ đâu? Nó đến từ hai chữ tự do. Có câu rằng, ba năm ăn mày, có làm hoàng đế cũng không đổi. Tự do tự tại, không gì ràng buộc, chỉ có ăn và ngủ. Muốn gì làm đó, tùy ý thu xếp. Cái sung sướng này người thường không cách nào nhận thức đến được. Đương nhiên, sao có thể chịu như vậy? Tôi cũng là người có công năng đặc dị, cũng không thể cam tâm chấp nhận cả đời đi nhặt ve chai. Lúc đó tôi có dự tính, trước tiên nán lại Tây An vài năm, đợi từ bí thư giáng chức hoặc bị điều đi địa phương khác công tác, tôi lại quay về quê tiếp tục hành nghề như xưa. Nhưng người tính không bằng trời tính, những gì xảy đến không giống như tôi dự định. Sống bằng nhặt ve chai thật là chật vật, bởi vì ngày nào cũng phải lo lắng về miếng cơm, đến mùa đông thì lo không có gì sưởi ấm. Bận rộn như vậy nên tôi cũng không để ý đến thời gian, mới đó mà đã đến tháng 12 năm 1986. Một buổi sáng tôi đang đi trên đường lớn, bỗng nhiên thấy trời đất thay đổi, cả thành phố bao phủ bởi một trường ánh sáng cực mạnh tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Theo bản năng của mình, nhìn tứ phía, tìm kiếm nơi phát ra ánh sáng, nhưng chung quanh không có gì bất thường. Chỉ thấy người đi đường đều giống như mình, kinh hãi tìm kiếm xung quanh. Rồi bỗng có ai đó đột nhiên hô to, mặt trời, năm mặt trời. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thật sự xuất hiện năm mặt trời. Tôi chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Bầu trời bốn phía đều có mặt trời, khiến người ta không phân biệt được đâu là Đông Nam Tây Bắc. Ngay tại lúc tôi vô cùng ngạc nhiên này, trên bầu trời ẩn hiện một vật gì vô cùng to lớn. Hình ảnh lóe lên trong phút chốc, nhưng tôi nhận ra đó chính là Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi tuy có được công năng đặc dị, ngày trước cũng từng đi miếu chùa lễ Phật, nhưng chưa từng thấy qua quỷ thần, càng chưa từng nhìn thấy Đức Phật. Bởi vậy thần Phật có tồn tại hay không, trong tâm tôi vẫn là dấu hỏi lớn. Nhưng giờ phút này, tôi không hề còn hoài nghi gì nữa. Tôi biết rõ, bên ngoài vũ trụ tối tăm kia có 9 tầng trời và một điều chắc chắn là con người vĩnh viễn không thể khám phá hết bí ẩn này được. Kể từ giờ phút đó, tôi sinh ra một niệm muốn tu luyện Phật Pháp. Qua thêm mấy ngày cân nhắc, tôi hạ quyết tâm, chuẩn bị xuất gia làm hòa thượng. Tôi đi thăm dò một số nơi chùa miếu, kết quả người ta đều không quan tâm tôi. Có nơi tốt, còn kín đáo đưa cho tôi mấy đồng, nơi không tốt liền đuổi đi. Sở dĩ gặp phải sự ghẻ lạnh như vậy là vì tôi ăn mặc quá rách rưới, so với ăn mày không khác nhau là mấy. Xem ra muốn xuất gia, trước tiên cần phải kiếm thêm một chút tiền, cải biến điều kiện sống. Làm thầy bói gạt người kiếm sống. Cách kiếm tiền dựa vào nhặt ve chai là không được. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi cảm thấy chỉ có dựa vào khả năng bẩm sinh của mình thôi. Thế là tôi lấy hết tiền tích trữ được hơn 100 đồng, đi tắm rửa thay đổi y phục, rồi đi đến am bát Tiên ở cửa Đông Thành Tây An, đặt một cái sạp xem bói. am bát Tiên là ngôi miếu có hương khói vượng nhất Tây An, nhưng người ở vùng khác thì rất ít biết đến. Khi đó xung quanh miếu cũng có mấy quầy bói toán. Theo tôi quan sát thì kinh doanh cũng khá. Một ngày đi qua cũng kiếm được 20-30 đồng, cho khách gieo quẻ rồi thì dùng chu dịch mà suy tính. Tôi liền nhìn hình mà bắt bóng, cũng biết được một số cách suy tính Đương nhiên tôi không hiểu chu dịch, chỉ là ngụy trang thôi. Tôi vẫn là dựa vào công năng đặc dị của mình mà nói cho họ nghe. Bởi vì tôi có thể nhìn xuyên cơ thể, nên tôi có thể đoán bệnh tật rất chuẩn. Không lâu sau danh tiếng của tôi đã vang lừng, thu nhập cũng một đường thẳng tắp. Lúc đầu, tiền một quẻ chỉ lấy một đồng. Đến tháng 4 tháng 5 năm 1987, gieo một quẻ tôi lấy 5 đồng. Một ngày kiếm được trên dưới 100 đồng là chuyện bình thường. Thu nhập cao Điều kiện sinh hoạt cũng theo đó mà cải thiện. Tôi thuê một căn hộ nơi ngoại ô, cuộc sống dần ổn định. Khi thu nhập khá hơn, thời gian trôi qua, lòng tham của tôi cũng tăng lên, đem ý niệm tu Phật gác lại phía sau, một lòng chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Không lâu sau, nhờ thư tín tôi liên lạc được với người nhà, cha mẹ tôi cũng lên Tây An sống cùng, gia đình đoàn tụ từ đó. Nếu không có gì biến cố, tôi sẽ sống cảnh giàu sang này cho đến hết đời. Có lẽ tôi sẽ lấy vợ sinh con, cũng có lẽ sẽ thành danh nơi xã hội này. Có lẽ, có lẽ rất nhiều. Chỉ có điều, thiên thượng giao phó cho tôi năng lực siêu phàm, không phải vì để tôi hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Số mệnh đã định trước, cơ duyên đã đưa đẩy cuộc đời tôi lật sang một trang hoàn toàn mới. Đó là gặp được một chân sư mà từ công năng của mình tôi biết được. Đó chính là Đức Phật Di Lặc hạ thế